Vâng, xin chào tất cả mọi người, hôm nay là ngày cuối cùng của năm à, 2021 à, Rockefeller gervy xin uh, chúc mọi người uh, sang một cái năm mới uh, nhiều điều may mắn và thành công mọi người nhé Đó, đào giống như uh, cũng giống như mọi người thôi ở miền Bắc ấy có cành đào là có không khí Tết rồi Thôi Pila Yên à Dạ Mẫn uh, chúc uh, các cô các chú sức khỏe nhá Pila chúc các anh các chị sức khỏe nhá Chúng ta không uh, chúng ta không có họ với nhau Pila thì là em của Tuệ Mẫn nhưng Tuệ Mẫn thì chúc cô chú còn Pila chỉ chúc anh chị thôi Pila là đàn em Đó Pila có thích ngồi gần cành đào thì sao Ờ à. Rồi cho uh, cho cho Pila một cái ảnh uh, uh, zoom Pila gần với lại cành đào đi xem nào đây nào xinh gái này chị ngoại Pila ở bên vừa ở bên uh, gốc đào kia Pila gần vào cái bông hoa kìa hoa đẹp này này đấy gần sát vào đấy để qua cái ảnh không nhìn vào nhìn vào máy kìa rồi mọi người thấy Pila có xinh gái không? Kìa Pila kìa đang quay phim Pila đấy Mọi người thấy Pila có xinh gái không? Thấy cành đào có đẹp không? Tuệ Mẫn thấy sao? Tuệ Mẫn thấy em Pila có xinh không? Cành đào có đẹp không? Cành đào đẹp nha Hôm nay nở đầy hoa luôn Nó còn nở hoa thêm ờ, ờ, đến đến đến đến ờ, uh, phải uh, hết rằm tháng riêng thì mới hết hoa có khi vẫn còn hoa hey Pila ngồi yên đấy nhá hai chị em làm kiểu ảnh nhá nào không Pila ngồi yên ngồi yên đấy thôi không ngồi yên để chị Mẫn ở bên cạnh rồi đây nào trời thả tim thôi nhìn đằng trước máy ảnh đâu máy ảnh đằng trước cơ mà thả tim rồi yêu chị Mẫn thì ngồi yên hít hít này được rồi đừng liếc trời nào ừ con cười thật tươi xem nào con chụp với em Pila mà kiểu ảnh con cười thật tươi này nào nhé yeah, ok Pila uh, Pila chúc Tết xong rồi Pila xuống đây không Pila sang bên cạnh vòng sang bên cạnh đây con uh, ờ, Melsi này đây nào Melsi lên ghế lên lên lên Messi Messi ơi chạy ra đây rồi nhặt một cái cánh hoa rồi lại chạy vào Siro ơi Siro ra đây Siro lên ngồi cạnh chị Mẫn đi rồi ngồi xuống thôi Pila ngồi đấy thôi bây giờ đến lượt con Siro Pila ngồi đấy Trời ơi mỗi đứa ngồi một lượt Ok nào Nhìn vào đằng trước Hôm nay ngày cuối năm Siro Kìa Này Báo chúc uh, Tết thì lại chạy đi để còn đòi tiền mừng tuổi Ai mừng tuổi cho hả Siro này này Siro ơi Messi ơi Đây này Pila xích vào để cho Messi nó ngồi cùng với nào Thế Pila ngồi sát vào đây Sát vào trong nào con uh, Messi này này rồi ngồi xuống quay mặt về đằng trước ok ngồi xuống gần chị Mẫn rồi ngày cuối năm Messi nhìn thẳng vào uh, màn hình nhìn vào màn hình không phải liếm chị Mẫn ngày cuối năm Messi xin uh, chúc uh, các bạn uh, cún khỏe mạnh uh, chúc các uh, anh các chị uh, xem kênh Rock Blue năm mới may mắn uh, thành công và uh, uh, nuôi các em cún khỏe mạnh nào Messi đâu chưa đã xong đâu Messi lên đây Si ơi rồi quay mặt về đằng trước ừ đó mọi người thấy Messi có xinh không Ngày hôm nay mọi người thấy Messi có xinh không? Thấy Messi ngồi cạnh chị Mẫn Messi có xinh không? Quá xinh luôn Ờ à. Còn con siro nữa, thế Messi ra gọi con siro lên đây, đây Gọi con siro lên đây chúc Tết mọi người đi Thì ra Tết mới có tiền mừng tuổi nhá Có tiền mừng tuổi anh mua xúc xích cho Ừ Không là thỉnh thoảng, thỉnh thoảng có tiền còn uh... Thôi được rồi, được rồi, được rồi Được rồi Chị Mẫn, chị Mẫn bị nóng Được rồi Ok Rồi Rồi ra ngồi gần à, hoa đi Để anh chụp cho kiểu ảnh nào Rồi từng đứa một Ok Siro ngồi yên đấy nhá Ngồi yên Siro Ờ ừ, hai Thế, thế toàn ngồi vào giữa ghế luôn đi Đấy để cho Pila nó ngồi lên Làm kiểu ảnh Đây Trời thôi được rồi làm kiểu ảnh với cả anh toàn luôn được Nhá yeah. Nhưng mà Pila nhìn tập trung vào đây nào. Ok, Pila xinh gái quá. Được rồi, ok, xong Pila xuống, đến lượt con uh, mỗi con một tí. Con uh, ờ, Melsi đâu? Siro. Hai đứa ngồi yên đấy cả con uh, con Messi nữa rồi rồi con Messi lên đi Messi, Nào, ba đứa nhìn ra đây nào. Rồi. Pila, uh, Siro và Messi xin uh, chúc uh, tất cả mọi người năm mới nhiều may mắn à, và tiền vào như nước sông đà tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin chúc cho các bạn uh, nuôi chó uh, chăm chó vui khỏe uh, chúc cho các bạn cún được chủ yêu nhiều hơn đấy và sang năm mới đẹp hơn năm cũ Ê. đấy mọi người xem uh, siro uh, messi ơi không messi lên trên đi ơ ờ, sao messi lại xuống đây đổi chỗ đi bây giờ đổi chỗ đi uh, con uh, messi lên đây gần ờ, cái bông hoa đây rồi trèo lên ngồi cẩn thận rồi ok ngồi yên đấy ngồi yên ngồi yên yên đấy rồi đây còn như này đẹp hơn này bà bà ngồi còn uh, hai đứa thì uh, nằm yên đấy nhá nhìn vào đây nào tập trung nhìn đây cả ba nào ok À, cảm ơn mọi người đã ờ, xem uh, kênh uh, Roger TV một năm qua. Siro ơi, đang chúc muốn uh, lấy thích uh, muốn nhiều tiền mừng tuổi không thì phải ngoan nhìn vào đây nào. Nào, Siro, có muốn tiền mừng tuổi mua uh, gì không? Rồi, nhìn vào đây. À, chúc cho mọi người một năm mới nhiều niềm vui. Và à, các bạn nhớ mừng tuổi cho Siro nhé. Thả tim mừng tuổi cho Siro. Ok. À, chúc mừng năm mới. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong năm tiếp theo.